quá nhanh nhìn cuộc sống mong manh một làn khói vây quanh mịt mờ vùi vào cõi hư vô rồi từng bước lang thang lạc vào chốn hoang mang dòng đời cuốn thân ta mệt nhòi rơi xuống vực sâu עוד כי cuộc sống mong manh một làn khói vây quanh mịt mờ vùi vào cõi hư vô rồi từng bước lang thang lạc vào chốn hoang mang dòng đời cuốn thân ta mệt nhòi rơi xuống vực